em đi nhờ thiên hạ tí bác ạ à. Thế chú bán gì vậy? Khổ em có gì đâu mà bán à các bác Thế thực ra là chú đi đâu? Ừ chú đi đâu? Vâng Chả giấu gì các bác Em mắt mũi mù lòa Vợ yếu con đau Nên cũng đành mối mặt đi nhờ thiên hạ một tí Chứ à, có gì đâu mà bán à Ôi giời ơi Khổ chưa Nghe nói có ông anh ruột khá giả lắm cơ mà Vâng Chả giấu gì các bác Bác thăng nhà em là tốt lắm Bác ấy vẫn cho vợ chồng em luôn Nhưng chả mặt mũi nào mà lấy của các bác ấy mãi Chú Mộc ơi Dạ Chú muốn đi nhờ thiên hạ Mà nói thẳng ra là đi ăn mày Ăn xin Bác Thì phải đến quán thịt, quán rượu mà xin Mày già kiếm được chút cơm thừa canh cặn Mang về cho vợ con đỡ khổ Vâng Bác ơi Hả Vậy em vào trong quán rượu quán thịt em xin bác nhá ừ, Chú đi đi Vâng đi. đi. nắng mưa lạnh đành na chưa tình thân cò lên thác xuống gành à, bấy nay ai làm mà cho bè kia đầy cho ao bác ơi Cái gì thế hả chú Hình như người ta chưa mở cửa các bác ạ Tại chú cơ Ô hay sao lại tại em Tại chú đi ăn xin sớm quá Nên người ta chưa mở cửa À chú ơi Bây giờ chú ngồi ở ngoài kia Khi nào người ta mở cửa thì chú hãy vào nhá Vâng Vậy em ngồi ở ngoài kia để em chờ các bác nhá Ừ chú chờ đấy nhá Chúng tôi đi chợ đây Vâng tôi ngồi đây đợi một tấm lòng từ bi Đợi một tấm lòng nhân hậu Dù chút lòng thương bố thí chút cơm thừa Về nuôi vợ con qua ngày đoạn tháng Tóm lại là đi ăn mày ăn xin chứ gì Khổ Sáng ngày ra chưa mở hàng mà họ Đã có ăn mày ăn xin đến ám thế này Bà ơi Cái gì Vậy bà là chủ quán à bà Phải Vâng Vậy con xin phép bà Bà cho con ngồi đây con ngồi cạnh con chó đá này con chờ bà nhá Chú có biết con chó đá tôi mua bao nhiêu tiền không? Hả? Chú ngồi đấy làm uế tạp con chó đá của tôi Đi ra ngoài kia Bà ơi Bà cứ cho con ngồi đây con chờ Đi ra ngoài kia Đứng lên Đi ra ngoài Ồ kìa bà ơi Đi ra ngoài này cho bà con Bà cho con ngồi đây con chờ bà ơi Chưa mở hàng mở họ Đã con mày ăn xin đến ám thế này thì không biết là Này chú Dạ Chú cương quyết ngồi ôm con chó đá của tôi đấy phải không Vâng Bà có đánh con chết Thì con cũng ngồi đây con chờ bà Ôi trời ơi thôi được rồi Ngồi đấy đợi tôi Tôi vào tôi lấy cho bát cháo con cho đá nhà mình Này chú Dạ Sáo chó đây Vâng Nóng đấy Chú ăn đi Vâng Bà cho con xin Con xin bà nhá Con cảm ơn bà quá Này này này này Mang đi đâu đấy Dạ Con mang về cho cháu ạ Ôi giời Bát này nhiều giềng lắm Nó làm sao được Bát này tôi mang ra cho chú Chú ăn đi Lát tôi cho bát khác mang về cho cháu Vâng Con cảm ơn bà Con cảm ơn bà quá <laughs> May quá sáng ra vớ ngay được bát sáo nóng sáo nóng mà từ bé đến giờ mình có biết sáo chó thế nào đâu chỉ thấy thơm thôi mà nóng quá thí nữa thì tuột hết cả mồm <laughs> anh em à. tới quán thịt chó rồi anh em ta vào đánh chén Ê, vào. các chú chiều anh quá à. đã thế lại làm chó cho anh vui nên anh quyết định kể từ hôm nay chúng ta kết nghĩa tình huynh đệ à, trần trần thăng gì ba chúng mình kết nghĩa anh em thật thật kết, kết nghĩa để làm gì nhỉ ờ, ờ, ờ, kết nghĩa để làm gì nhỉ à. chủ yếu là ba đánh chén cho ngon <laughs> Kính lạy thần linh thổ địa cai quản quán mộc tồn Kính lạy vua bếp táo quân cầy tơ bảy món Hôm nay là ngày lành tháng đẹp Ba anh em chúng tôi là Trần Thăng Đình Tuân Tím Tùng Xin làm lễ tế tổ tông chín họ nhà chó Ồ. À huy huy huy này, Gì đấy Nhưng mà đã có cái gì đâu mà lễ ừ. ừ. Đợi tả tí ừ. Chủ quan Dạ Cho xin mấy nén hương Hương hả bác Ừ Nhanh vậy Dạ, hương của bác đây ạ ừ. Này các đệ à? Các đệ cầm lấy hương Này Huy ơi à. Hương để làm gì đấy ừ, Không phải nói nhiều Cứ làm theo tôi rồi biết à. Mà đã dặn rồi Này Chủ quán Dạ Đã bảo rồi Là phải chó béo một con Dạ cho đây cho đây <laughs> Mang ra các em gì á tịt tịt tịt tịt tịt em đấy mà các bác sai đi ạ này à. tiền này dạ. cầm đấy vào trong dạ, vâng để cho các anh đánh chén các đệ dạ. bên đây này thế nào các đệ thấy anh xứng đáng là anh chưa xứng đáng quá gì có chó à. y béo y thơm ngon có bình rượu thơm mà ngon yeah. có chứ năm tôm rộng mà đậm mi ớt này ra ấy chanh đi non đi bắt vào lá mở đồng nó nổi đi dân chào thì ta đi thái đi vào trong quán anh chén tiếp ừ. bê vào bê vào trong à bê vào nhanh mày cầm cái này không có đổ tiếng ai như tiếng bắc thăng đúng rồi đúng tiếng anh cả mình rồi nhưng bây giờ không thể gọi anh mình ra được cho dù là ruột thịt Anh mình đang vui cùng với bạn hữu Thì giờ đâu mà để ý tới thằng em khô rách áo ôm này cơ chứ Cháu ôi Cuộc đời thật chớ trêu cay đắng đời khổ đời bò thì chết rồi không phải. Ê, thằng nào sờ vào đầu tao thế Ê, mày là thằng nào chả là thằng nào <laughs> à, <laughs> trần mộc ơ thế mày cũng đến quán thịt cầy làm gì đấy hả vào đây uống rượu với bọn tao cho vui không tôi không vào đâu sao thế anh tôi mà biết tôi ngồi đây ăn mày ăn xin à. Thì anh tôi đánh tôi chết À thôi được rồi nên <laughs> Bây giờ mày ngồi yên đấy nhá Để tao vào tao bảo thằng anh mày nó ra nha Ờ kìa bác ơi Thôi được rồi Bác Bác ơi ừ. à. À. Ừ, ra đây đã Cái gì đây Ra đây tao bảo đây Đi à, Nó có cái chuyện này hay Cái gì thế à, Nó vừa ngồi đây mà Nghe thằng nào ngồi à, Thằng Trần Ngọc nó ngồi đấy mà Nó ngồi đây làm gì à, Thì nó bảo với tao Là nó đi ăn ờ, xin Hay ờ, ăn mày gì đấy <laughs> Thằng khốn nạn Ai bảo nó đi ăn mày à. Ai bảo nó đi ăn xin Làm nhục tổ tiên Làm xấu dòng họ Quá nhục ông mà bắt được bây giờ ông đánh chết à. mà thôi vào chén tiếp vào chén vào tiếp. chén tiếp à. vào chén Ê. Ê, vào chén tiếp à. À. À, mộc dạ về đi Mày cứ ngồi ở đây Cũng chẳng ai cho cái gì đâu Họa chăng có thằng anh mày Nó ra nó cho mày ăn đòn đấy Về đi Không Bà chủ quán hứa là cho con tôi bắt cháo ạ à. ừ. <laughs> Thôi thì tùy mày Mày cứ ngồi ở đây y làm nhục anh mày trước anh em bạn bè bằng hữu mày cứ ngồi ở đây là là là là là là là là là là là thì thì thì, thì, thì. cho mày ừ. hay là mình về nhỉ nhưng về bây giờ thì lấy cây gì cho con nó ăn đợi cháu cho con Anh mình mà ra trông thấy Thì anh ấy đánh mình chết Cháu ôi Ai làm cho bể kia đây Cho ao kia cạn Toán ơi Dạ Dạ các anh bảo đây Dạ, dạ đây kìa à, các anh thưởng Dạ Dạ, dạ đây các anh dạ. thưởng dạ. dạ đây các anh thưởng nhá Chủ quán này Dạ quên Hôm nay rượu rất ngon Dạ vâng ạ Mà thịt chó cũng lại rất ngon ừ. Dạ vâng Quá ngon Nên Ôi dạ Dạ Thưởng ừ. dạ chủ cốt dạ nhìn đây em xin ừ. trả rồi biết ngay về mà. luôn hoàn dừng này chủ quán dạ cứ lấy uh, thằng mộc nó ngồi đây phải không phải nó ngồi làm gì đợi tôi mang ra cho bắt cháo không phải cháo nhá bỏ đây đây Nhờ mụ cầm lấy cái bọc thịt Bảo anh Trần Thăng Gửi cho vợ chồng nó Về Về Về Ôi dồi ôi Đây mà là thịt đó hả Bà ơi à, Bà chủ à? quán ơi Dạ tôi đây <laughs> Anh con về rồi phải không bà Vừa về rồi chú ạ Vâng bà ơi Cái gì đấy chú Bà bảo bà cho con thì con bắt cháo đâu ạ À <laughs> Xin quên mất Chú ngồi đây đợi tôi một lát nhé Này chú Dạ Cháo đây Vâng Chú mang về cho con Con xin bà Mang về cho con Vâng Con cảm ơn bà À Mà còn đây là Bà ơi Anh con gửi cho con có phải không bà phải vâng anh chú bảo gửi cho vợ chồng chú bọc thịt rồi ạ à. vâng con xin bà ờ. Thế này mà bảo là thịt ư Thịt đâu mà thịt Thôi chú mang cháu về cho con đi Khổ thân chú Vâng Con cảm ơn bà Con cảm ơn bà Trời ơi Anh Thăng ơi Anh Thăng ơi chưa Ai bảo nó đi ăn mày Làm nhục tổ tiên Làm xấu dòng họ Ông mà bắt được bây giờ Ông đánh chết oh. Oh. Ê, Ê, trời ơi đi đâu <laughs> này Ê, tao với mày uống nốt chén này là thôi đấy nhá Uống chén nữa Ê, Thôi, Ê, đã bảo không uống nữa Mày cứ rót Uống thêm một chén nữa say thế nào ừ. Ờ, thôi nhá Tao với mày uống nốt chén này là thôi đấy. Ừ, ừ, ừ. Đã bảo không uống nữa mày Mấy ông này làm sao thế nhỉ Thức chẳng ra thức Mà ngủ chẳng ra ngủ Chắc là sò diều ngủ đây oh. Chị Huê ơi Chị Huê chị Ai Huê đấy ơi, Em đây oh. thím có chuyện gì thế Chị ơi chị cứu cháu giúp em với Chị cứu cháu giúp em với Thím này làm sao thế Cứ nói to lên Làm sao cứ phải thì thà thì thào Nhưng mà Nhưng mà em sợ lắm Ôi dào ơi Có gì đâu mà sợ Ôi à, Anh Thắng ơi Chị à, ấy bảo cái gì anh đây này à, Bảo gì đây này Cái gì thế Tôi bảo các ông vào buồng trong kia mà ngủ Các đệ ừ. Vào buồng trong ngủ tiếp ừ, ừ. à, à. thấy có giống không Giống gì hả chị Giống cái lũ ở trong chuồng Cạnh bờ ao kia kìa ấy chết Sao chị lại bảo các anh ấy giống cái lũ ở chuồng heo ấy Kiếm ra đây tôi bảo Có chuyện gì thế Chị ơi Chị cứu cháu giúp em với Nó cứ là đi không cọc được nữa rồi Nó mà làm sao thì em chết mất chị ơi Thím đưa đây tôi xem nào Con ơi Con trai ơi Con trai của mẹ ơi mở mắt ra mẹ xem nào Mở mắt ra mẹ xem nào À nó mở mắt rồi đây này Tội nghiệp Nhẹ như cây bấc Mà bé tẹo như con mèo hen Chắc là đói quá chả có cái gì mà ăn Em ít sữa lắm Mà nhét bú vào mồm Cháu cũng chẳng chịu ăn Chẳng chịu bú Đây Chị xem Nó có chịu bú đâu Sữa của thím khéo nhạt như nước lã Có gì đâu mà nó chả chê Mấy hôm nay rồi Nó cứ nhẹ ra chẳng chịu ăn chẳng chịu bú Bây giờ thì là đi Em sợ quá chị ơi Nhà có anh có chị Mấy bữa rồi mà sau nay thì mới bác thằng bé sang đây Không hiểu làm sao nhà em cấm Không được sang làm phiền anh chị Nhưng vì hôm nay thằng bé nó yếu quá Em lại chẳng biết nhờ cậy ở đâu lên đành sang đây Xem chị có cách gì cứu cháu Khổ thân cháu tôi cháu tôi bế cho Thím vào trong nhà Lấy nắm gạo nếp Rồi xuống bếp nấu cho cháu bát cháo Dạ À có nồi xương bên cạnh Nhớ chặt vào mà nấu Nghe chưa dạ. Uống đi con khổ thân Thằng bé lại thiếp đi rồi Cháo em nấu xong rồi đây Chị cho em xin cháo Thằng bé lại thiếp đi rồi Chưa ăn được đâu Thím bế thằng bé về dưới nhà Rồi tôi mang bát cháo sang cho dạ. Con ơi vất vả thác gành Có phải con của mình đâu mà cứ nựng con như thật ừ. này các đệ à. Ừ. nó có đẻ được đâu ừ. mà nó nựng con như thật con nơi vất vả thác gành hay hay quá hay hay cái gì mà hay hả hay vì đại huynh không có con hay vì tỷ tỷ cũng chưa đẻ được lần nào hay vì không đẻ được cho nên mới gói vào một câu con ơi vất vả thác gành gành gành chúng mày rủ hả tạm đấy à đâu rượu rồi về đi à, à. à. Ủa, huynh ừ. cái gì ừ. mai thế nào nhỉ Thế nào là thế nào? Thế lại, lại gặp nhau ở quán ấy nhá. Được. Ừ. Về đi. À. À. À, xin phép đại huynh chúng em về. Tao đã bảo về. Về là về đi. À. à. Xin phép đại huynh chúng em về. Ừ. Mình bế con nhà ai đấy? Em bế con nhà chú Mộc Tại sao mình lại bế? Hay là mình đã thành vũ em nhà chúng nó rồi? Vâng, em cũng đang muốn được làm vũ em đây Sao hôm nay ăn nói chua chát mát mẻ thế? Tôi chuẩn bị hết cả rồi Cô vào mang ra đây Dạ Này cái gì thế này Dạ Mang gà mang gạo đi đâu Dạ thưa ông Bà bảo ạ Bà bảo sao Dạ Bà bảo sao Dạ thưa ông Bà bảo mang sang đầy tháng con nhà chú Mộc ạ Lão Dạ Kìa mình Sao mình quá to thế Tôi quát con ở Dạ Này Dạ Vào mang cái nậm rượu dở ra đây cho ông Dạ Gà với chả gạo Đầy tháng với chả đầy năm <laughs> Dạ thưa ông rượu đây ạ à. Rượu nhạt như đi lãng Thà nào đổ xuống sông xuống biển Còn hơn cho nhà chúng nó Kìa mình Sao mình nữa cạn tàu rau máng Này Trời có mưa đâu Mà máng chả cạn khô Mà vợ chồng là cái tình nghĩa phu thê Cãi mình nhem nhẹm Nể nếp ra phong hỏng hết Thế mới tức chứ này Rượu trong nhà không còn nổi lên một giọt Không biết lấy cái gì để rửa sạch nỗi tức ở trong lòng Chị ơi, chị cho em xin cháu kiệt thím, cứ để tôi bế cháu một lúc Chiều tôi mang sang cho Trả con cho nhà nó Mà cái con này láo Anh bảo ai láo Tôi bảo cái con vợ thằng Mộc kia kìa Sang từ lấy, không thèm chào anh chồng Cái gì, mang rượu của tôi đi đâu Tôi mang vào để em dâu anh chào anh Việc chào hỏi thì cứ chào hỏi liên quan gì tới rượu Em chào bác cả Chưa nghe thấy gì Dạ Em chào bác cả To nữa lên Em chào bác cả Tạm. Thằng chồng cô đâu Dạo này nó còn hay đi ăn mày không Dạ Cảm ơn bác Từ hôm bác cho nhà em bọc xương cho đã gặm Nhà em về cứ ngồi ôm bọc xương mà khóc Đôi mắt mù lòa Chứa chan nước mắt Này làm thân trai mà cứ khóc lóc sụt sùi ấy, thì cả đời không khá lên được xương không ăn đấy thì ninh ra thành nước cả nhà xì sụp mà húp với nhau làm gì mà phải khóc phải đau ấy chết bác bảo phải đinh lên thì khác nào cảnh anh em nấu thịt nổi xa à? này dạ thím này bắt chiếc cái thằng chồng thím Nuôi cành nuôi khỏe thôi là không Có chuyện gì em thế bác, Em xin bác em không dám thế à Kiệt thím có chuyện gì thế Chị ơi Má cả bảo Mang bọc xương ấy về linh nên Mà xì xù khóc với nhau Chị ơi Sao đời em lại Chị Thấy nỗi sầu Thì thím, thím làm sao phải thế Thím có tội gì đâu mà phải quỳ Thím đứng dậy đi Con ở đâu Dạ Mang gà mang gạo sang làm đầy tháng cho cháu Dạ Ơ Ơ ơ ơ ơ ơ Ơ Cô Huệ Cô Huệ Cô lại đây Lại đây Kiếm mình mình định làm gì Này Mang gà Mang gạo Về trả tôi Mình cho người dưng nước lã còn được Đằng này em ruột mình Sao mình lại tiếc Này Người dưng có ngãi thì đãi người dưng nhá Anh em vô ngãi ấy, Thì đừng có anh em Từ ngày em về làm dâu nhà mình Chưa thấy chú Mộc làm điều gì bất ngãi bất trung, Sao mình lại nói thế Nói nhỏ nhá Hôm nọ Cho nó cái bọc xương chó rồi Hôm nay thôi Tha nó đổ xuống sông xuống biển Còn hơn cho nhà chúng nó Kìa mình Kìa mình Thôi được Nếu mình không cho chú thím ấy thì thôi Nhưng em cho Em đã hứa với chú thím ấy rồi Chú với trả thím Cứ làm như là danh gia vọng tộc ấy nhỉ Kìa mình Mình vốn là người rộng lượng Mình không cho thì thôi Nhưng cũng giữ cho em cái chữ tín Tín với trả nghĩa Tôi nói cho cô biết nhá anh em tôi muốn cho nó ăn sung mặc sướng nhưng mà nó còn lên mặt dạy đời hôm nọ nó gặp tôi nó bảo anh phải lo việc gia đình lo việc vợ con chọn bạn mà chơi đúng là trứng khôn hơn vịt đã bảo không cho là không cho kìa mình mình mình ơi mình nghe em mình ăn ở có nhân có đức rồi trời sẽ cho mình đứa con nếu mình không thương lấy vợ chồng con cái chú Mộc Em e các cụ dưới suối vàng lại giận Này Thì ra con lôi cả bố mẹ tôi lên Nói cạnh nói khóe đấy phải không mình... Này Đã thế thì tôi không cho nữa nhá Tôi đi đòi lại con gà thúng gạo Tôi không cho nữa Mình Nhá Mình Mình Mình, mình ơi Mình có sao không mình Mình Mình có làm sao không Không sao Mình có đau không Không đau kệ tôi Mình có làm sao không mình Mình có đau không mình Mình ơi Vợ chồng mình chưa có con Em chỉ có mình Mà mình cũng chỉ có em thôi Mình mà làm sao Thì em biết sống với ai Cháu ôi Trạch duyên lại giận trăng già Xe tơ lầm lỡ hóa ra chỉ mảnh Biết ai than thở sự tình Chẳng qua mình lại mình Kìa mình Em xin mình Em xin mình Chú Mộc Chú làm gì thế Chị ơi Chồng em nghe thấy tiếng hai bác ở trên này Chồng thôi vợ chồng mình về đi đem đâu Nó đem nó trả đây này Tôi đã nói rồi Người dưng có ngãi Thì đãi người dưng Còn anh em vô ngãi Thì đừng có anh em nào nên là bố thương ừ, con đói rồi phải không <laughs> hôm nay mẹ đi chợ bán xảo bố đan mẹ mà bán hết chỗ xảo ấy thì <laughs> bố con mình tha hồ mà ăn no <laughs> Kiểu mình à, mình về rồi đấy à dạ thế ngoài chợ người ta có bán hết xảo cho mình không có nhưng mà nhưng mà ít lắm mình ạ à. ít là bao nhiêu chỉ được có một cái thôi mình ạ à. Mình lại nói dối tôi rồi Đời thở nhà ai mua xảo mà lại mua một cái bao giờ Thôi, mình ơi, mình đừng buồn nữa Rồi em sẽ mang sang chợ khác gửi Thế nào họ cũng bán được cho mình Rồi mình sẽ có tiền sau cháo qua ngày cách rồi Tìm đủ mọi cách Mà không kiếm nổi lên một đồng xu để nuôi vợ, nuôi con Trời ơi Chỉ vì tôi mù lòa Mà tôi phải khổ như thế này đây ta bảo giàu hai con mắt khó hai bàn tay mình ơi hay là vợ chồng mình đi nơi khác làm ăn chứ cứ ở đây mà nghèo mãi thế này thì làm xấu mặt bác cả rồi bác cái lại khinh cho bao vất vả trên đời đời như không vì mình Không vì con thì tôi đã Kìa mình Mình ơi Từ khi thằng bé sinh ra tôi không dám hỏi Mình, mình định hỏi gì Thì Thế thằng bé nó có giống tôi không hả mình Sao mình lại hỏi vậy Con nó không giống mình Thì giống ai cơ chứ Sao Nó giống mình từng đường từng nét Từ cây mũi, cái miệng, cái tai Mà nhất là đôi mắt mình à you bảo thằng cu giống tôi như hệt ư ừ. Còn nó giống mình lắm mình à Từ cái mũi, cái miệng, cái tai Mà nhất là đôi mắt mình à Trời ơi Vậy là nó cũng mù như tôi ư ừ. Không, không mình ơi Mình ngồi ra đây Mình ngồi xuống đây em bảo Con nó giống mình từng đường từng nét Khuôn mặt hiền tử chất phát Nhưng đôi mắt nó sáng trong Sao? Đen như hạt nhãn mình à, à. Mình, mình giơ tay lên em bảo Con ơi bố vẫy tay đây con cười với bố nhá mình vẫy tay đây kìa con ơi đâu kìa. đâu đâu đâu mình ơi con đang cười với mình này <laughs> con trai của bố <laughs> con trai của bố ồ ồ ồ úi rồi ôi cái giống vàng của bố mắt sáng hơn mắt bố rồi không ai dám khinh con đâu con nhỉ uhm, <laughs> giống vàng Bác của bố ngoan à? quá Bác lại mang cái gì sang thế này Vẫn còn gả thúng gạo hôm trước Tôi mang sang cho cháu Kìa mình cái mang những thứ này về đi Chứ em không dám nhận đâu Em biết Bác giấu bác trai mà mang sang đây Nhưng lòng tốt thì không thể thì thụt vụng trộm như vậy được Chú này hay nhỉ Tôi việc gì phải thì thụt vụng trộm Cháu tôi đẩy tháng Tôi mang sang cho cháu tôi tí quà Làm sao chú phải hờn phải dỗi Không Em đâu dám hờn dỗi gì nhưng em xin bác hãy mang tất cả những thứ này về đi Em không muốn Bà cả lại khinh em một lần nữa Em xin bác Bác hãy mang về đi Thôi được rồi, tôi cũng chẳng cho không. Nghe nói chú có được con chó đẹp lắm phải không? Vâng, em cũng chẳng giấu gì bác. Một hôm em đi nhờ thiên hạ. À, chết, nói thế cho văn hoa thôi. Chứ à, một hôm em mới đi ăn mày ăn xin Có một con chó nó cứ lẽo đẽo theo em Người ta bảo là chó cắn áo rách Thế mà nó không cắn em bác ạ à. à, Bác Huê này Em nói vậy thôi Chứ à, không có ý gì đâu bác nhá Con chó nó cứ léo đéo theo em Em kiếm được miếng gì ăn cũng đều chia cho nó một nửa Thế là nó mới theo em về tận nhà bác cả. à. Nhưng hóa ra Đời nó cũng chẳng khác gì đời em Kìa chú Thương cho lòng tranh thương mình bơ vơ đói khát giữa chợ cười khinh đắng cay hạ đắng lo cơm cháo cho với người nuốt nhục giữa phồn minh thôi được chú cứ để tôi nuôi nhà cửa vắng vẻ quảnh quẽ có con chó làm bạn cũng vui ấy không bác cầm lấy bác cứ cầm lấy nếu bác không che con chó còn thì à, em cũng không tiếc mình ơi Sa. Dạ. Con biết nhà ta đâu vậy? Nó làm ngoại ngõ kia thôi. À Bác Huê muốn xin nó về cho có bầu có bạn Thôi thì nhà mình cũng đỡ đi được một miệng ăn Bác Huê này Gì thế chú Bác ở đây Chờ em ra ngoài ngõ em xích nó vào cho bác nhá Tôi xin chú ấy con chó về nuôi Thế chú ấy nhặt được con chó ấy lâu chưa Nhà em cũng nhặt nó được một tuần trăng rồi chị ạ à. Mà nó có nhà em lắm Kìa Nhà em xích được nó rồi kia kìa Đi vào đây Ủa hai cái con này Đi vào đây Mày sắp được về chỗ sung sướng rồi Vào đây Vào đây Ôi rồi ôi Muốn cho sung sướng thì lại không thích đó 美美够。 say thế nào ừ. thằng chân này nhá là chưa bao giờ say à, huynh nói lộn rồi trần, thăng à trần thăng trần ừ. thăng ừ. dù ta có say ngã lăn quay nhưng ta vẫn cứ tỉnh à. ta để các đệ nhìn chân ta bước thẳng hay nghiêng nhá à. này ta bước cái này các đệ xem này à. nghiêng ta bước thẳng thế mà các đệ lại bảo nghiêng thế là các đệ say rồi các đệ quá say ừ. này ui giời trông này say xoắn cả tai xoắn cả tóc say nghiêng bên nọ ngã bên kia trông chẳng giống túng tiền với tuần đinh ừ, huynh lại lộn rồi ừ, ừ. tiến tùng à, tuần đinh chứ này à. hai đệ chỉ sĩ diện hão thôi nhà đệ nghèo à, nên bố đệ mới đặt đệ là tiến tùng cho nó đỡ xúi ừ. nhá còn đệ nữa cả đời bố đệ ước làm tuần đinh nên mới đặt đệ là đình tuân ừ. nhưng không sao ừ. ta quý hai đệ bàn tài tổ tôm đều giỏi ừ. lúc chơi lại nhường nhị ta như huynh đệ một nhà à. có phải không nhở các đệ ơi chúng ta đang ở đâu quý nhỉ đang đang ờ, ờ, nè. Ờ, ở đâu đấy nhỉ? Ơ này này này. Ba thằng chúng ta đang ở đâu thế nhỉ? Thế nhỉ? Này, à. ta đang hỏi hai đệ đấy. Ừ. À, hỏi hai đệ hả? À. à. về tới ngõ nhà huynh rồi đấy về tới ngõ nhà ta à. vớ vẩn ừ. vớ vẩn ngõ nhà ta là ta phải biết ngõ nhà ta là phải có hai con chó đá ngồi chờ ta chứ này ừ. ừ. xem là à, ừ. à, đây đây Ừ. ừ. chỗ này đầy máu màu đo đỏ tựa máu chó không có thằng nào giết chó chỉ có lũ giết người có có có thằng thằng nào thằng nào cái gì không thế thế thế thế cái gì xác chết nằm ở dưới gầm dập cái gì cái gì tao thấy cái gì đâu ui ôi cái gì đây cái gì đây vết chân đầy máu người Tuân ơi Hỏi Trần Thăng xem Trong nhà có xác người Chắc là ai vừa giết Trần Thăng ơi Trong nhà có xác người Chắc là ai vừa giết Sao trong nhà đầy máu lại có cả xác người Ôi giời đất ơi là giời đất ơi Chồng ơi là chồng Mà xùi quỷ khiến thế nào mà tôi phạm phải tội tày đình thế này Mình ơi Mình về đây rồi Mình giúp em một tay Không thì em chết Em chết rũ tù Làm sao phải chết Làm sao phải rũ tù Em Em giết người Nàng giết người ư Cô giết người Thế cô giết ai Em Em giết thằng ăn mày Giết thằng ăn mày à Tôi chết rồi Này Có phải cô đã giết thằng Mộc Em trai tôi rồi phải không Không Không phải chúng Mộc Mà là thằng ăn mày khác Giết thằng ăn mày khác Nhưng mà nó từ đâu tới Em có biết nó từ đâu Nó dở trò đốn mặt Em tiện tay Phạm cho nó một phạm Thế là nó chết ngay Này Hai thằng định đi đâu đấy Sao chúng mày cứ nhấp nha nhấp nhô thế hả? Rất muốn đi báo quan Rất muốn đi báo quan à. ừ. Này ừ. Thế báo quan để làm gì? Để anh đi tù Chúng tôi lù khù vào nhà anh ở Ui giời ơi Thế mà nó lại bảo kết nghĩa tình huynh đệ cái chế đệ Ê. Trước thì có, giờ thì không Hai đệ ơi, hả? anh lạy hai đệ ư ừ. anh xin hai đệ ư ừ. hai đệ phải giữ mồm giữ miệng cho anh ừ. không thì anh chết ừ. nhà anh phải đi tù anh xin hai đệ này cô kể tôi nghe tại sao cô giết thằng ăn mày khác lúc sầm tối em ngồi đợi mình về ăn cơm à. mình thì chẳng thấy về chỉ thấy lão ăn mày đi vào giữa sân à. lão hạt điệu xin ăn à. Em mùi lòng sới cho bát cơm trắng Tốt quá gì Lão thấy nhà vắng Bèn nằm thi thế em dở trò đốn mà Ui giời ơi, Em gạt tay lão ra Rồi rút cây gậy đánh chó Thế cây gậy ấy đâu Ui giời ơi nắm tay cái chứ đệ Đây Rồi thế nào nữa Em vung tay bổ mạnh vào giữa chỗ đội khăn của hắn Bổ thế nào bổ hết sức mình phải, đi báo quan rồi kìa mình mình vào trong nhà lấy ít bạc cho bạn mình mà làm lộ phí đi lo báo quan <laughs> cô không phải diễu tôi nhá cô không phải diễu hai đệ ơi à. hai đệ phải giúp anh à không chị coi thường anh à. chị cười anh ừ. à. chị chửi vào mặt anh à. hết bao nhiêu tiền anh cũng trả thật, thật nhá ra. thật này cô vào nhà trong lấy vải bọc xác lão ăn này lại để hai đệ của tôi nó đem đi tẩu tán họ có giúp không cô cứ vào cô bọc đi biên chế này là nhiều tiền lắm đấy Này Nhiều tiền là bao nhiêu Không biết là bao nhiêu Chỉ ừ. biết là rất nhiều Nhà tôi không có nhiều tiền như thế đâu Không có nhiều tiền Thì mang đi mà chôn lấy Tiến Tùng Đình Tuân Anh em mình kết nghĩa tình huynh đệ ừ. Bây giờ nhà có việc Ta nhờ hai đệ mà lại Đòi tiền ta thì còn ra hệ thống gì nữa Tiền thì, thì ai chả cần Ai chả thích tiền thì ai cũng cần tiền thì ai cũng thích đã thế nhá cút cút ngay đây không cần nữa cái lũ vô ơn cút lũ vô ơn cút đây cút ngay nhưng không cút về nhà đi đâu mà cút thẳng lên quan Bây giờ chúng nó đi báo quan Quan quân mà ập đến thì vợ chồng mình chết Vợ chồng mình dỗ người chạy Chạy trốn nhanh lên Anh Thăng ơi Anh Thăng ơi Anh Thăng ơi Ôi. Sao không thấy ai trả lời nhỉ Anh Thăng ơi Ui trời ơi Ui trời ơi sao lại có xác chết trong, trong này thế này Ui trời ơi không được nói to thế Chị nỡ tay giết người Bây giờ không ai giúp Mà anh cũng không giúp được Anh sắp chết Anh sắp phải đi tù rồi chú ơi Anh Thăng Anh cứ để đấy em giúp cho Cái gì đấy Cứ để đấy em chôn cho Em biết chỗ chôn rồi quan quân có đến đây cũng không tìm ra được đâu Chú Mộc Dạ Chú không sợ bị đi tù ư Không Em không đi tù Thì anh Thăng phải đi tù Chị cứ để đấy em lo Em làm em chịu Chú Mộc ơi Chú thương anh Chú giúp anh Chú Đúng là em của anh Ôi dào ơi Sao bây giờ nhận anh nhận em nhanh thế Chạy đi Ui sẵn ôi Này Cô kiểm tra xem Còn thiếu cái gì không Vàng bạc châu báu đã đủ chưa Tôi không kiểm Tôi không đi đâu cả Này Đôi hoa tai bằng vàng đâu mà lại đeo bạc thế này tôi để ở dưới gối ấy. cô vào cô lấy đi anh vào mà lấy tôi lại vào tôi lấy ui giời ơi ui giời ơi lục soát bắt bằng được trần trăng cho tao cũng tại cô đang đâu đi giết cái lão ăn mày để bây giờ vợ chồng tay dìu tay díu đi nơi khác kiếm ăn Tại cô hết Sao anh lại bảo tại tôi Không hẳn là tại anh ấy Tại sao lại tại tôi Tại anh giao du với lũ bất lương Nên bây giờ tôi mới khổ thế này đây Thôi đi Tôi không đi đâu cả Ô Tôi tin chú Mộc, chú ấy không khai ra vợ chồng mình đâu Không tin chú Mộc được Chú Mộc nhá, một trận đòn là phòi ra hết Nhá, thôi đi Phải đâu, phải đâu Về trận nhà cho thắng Bắt bằng được vợ chồng cho thắng Bắt Cô không đi thì tôi chơi đây Bắt bằng được nó cho tao Trời ơi Cái này chuyện gì vậy? Cái này chuyện gì vậy? Sao bảo cho có cái chuyện gì mà đây không? Ôi trời ơi Ôi trời ơi Toàn ơi làm sao không? Ôi dồi ôi, mày ơi. Mày thả thế thì vỡ hết mông của cụ chứ còn gì Ôi giời ơi, cụ đi đâu nhỉ Ngoài đi bắt cẩn thận Ôi giời ơi, già cả thế này rồi Bảo ở nhà nghỉ ngơi Lại cứ đi theo có bí thế hả À, anh ấy nói buồn cười nhỉ Chả gì thì đêm qua cụ mới vồ được con chó lạc đấy Thôi thôi thôi thôi Trương tôi đâu Dạ Tìm khắp nhà khắp vườn xem chuyện thắng chỗ đâu như này dạ bắt bằng được nó chưa? như này quái tên là là là là trần thăng bắt bằng được trận thắng, xem nó ui giời ơi tôi đã bảo cụ rồi sao cụ cứ đi theo tôi thế hả ôi anh lý nói buồn cười chẳng gì thì cụ cũng là đứng đầu hương sắc ở trong làng Ừ. anh cũng phải để có cụ có phần tham gia chứ nó, nó nói vậy có đúng không bà con anh rồi đấy à, tôi đi theo thầy đi tề tề thầy đi, đi, đi, đi ăn tề tề Già cả rồi Bảo ở nhà nghỉ ngơi Lại cứ đi theo Anh ấy nói chán lắm Già cả nhưng mà đi theo anh Lý được đánh chén thì ai cũng muốn Kể cho cụ một đồng là cụ về luôn à, Không có tiền đâu ừ, Bảo ơi Trương Tuấn đâu Bảo dạ. À. ơi à. Dạ Dạ bẩm ông Lý là không thấy vợ chồng Trần Thang đâu ạ à mày tìm khắp nhà khắp vườn xem đông dơm đông dạ nó có chuột ở đây không nè dạ mặt bằng được không trốn ở đâu vậy nhỉ trốn đi nhỉ đi đâu ôi trời ơi ôi ôi ôi lý ơi sao vậy ôi lý ơi là lý ơi ờ, lý ơi sao đấy cụ ơi cái gì thế hả cụ cái gì thò ra ở cái gầm sập như chân người chân thâm rồi trương tuấn đây là lôi dạ. dạ. cổ trần thăng ra đây dạ, dạ. hóa ra là trần thăng à. đi đâu hả trần thăng gớm ghê ghê gớm nha tay đùm tay nải đi đâu đi chỗ này tôi không nói chuyện với các bà nhé các bà đi về chúng không, về tại sao không về nhà trần thăng chúng tôi hữu lực ôi ôi sao lại ngang như vậy thôi thôi thôi các bà đi về để cho tôi làm phận sự không về Chúng, Chúng tôi học cùng kiên trì, kiên quyết không về Ô tại sao lại không về hả? Ừ, có, có gì đâu mà về Ui rồi ôi đây đây đây Cái gì? Đấy. À có tiền đấy rồi Có ngồi trinh biếu các bạn đi ra đầu làm bán bánh nốt quá chị đi đây cho chị đi đi tiền rồi đi đi em tiền rồi rõ khổ Nửa đêm nửa hôm đã mất một trinh Thế mới đâu Cái đám dân làng này hỗn Lý ơi ừ, Thế là kém rồi ừ. à, Cụ bảo sao Đường đường là lý trưởng Mà quyền hành trong tay Thế mà lại đi đút tiền cho dân Thế là kém chứ còn gì Thôi Cụ ngồi yên để tôi làm việc ừ. Này chuyện thật Sao Có người khai báo là anh giết người Trương Tuấn Hậu Dạ chối Trần Thăng lại cho ông ấy Dạ Nhanh lên Ông Lý Sao Sao lại chói tôi thế này Thì đã nói rồi Có người khai báo là anh giết người Ta bán tín bán nghi Khi tới đây Thấy tay đùm tay lại Chính người đã tự vạch mặt mình Đúng rồi Ông Lý Sao Cởi trói cho tôi Pha trà uống rồi chúng ta nói chuyện Này cụ ơi à? Cụ có uống trà không Đêm hôm uống trà làm gì cho nó mất ngủ Hỏi là xem có rượu uống không Trần Thăng Sao Có rượu không Có Có cái gì nhắm không Có rôm xào dưa Ô hay quá à, ngày tuần đâu dạ tôi cởi trói cho trần thăng nó có cái món giòm xào dưa là cụ thích lắm đấy dạ. nhanh lên nhanh lên ông lý dạ xuống đây tôi bảo đây này trần thăng ta là lý trưởng đang thi hành phận sự chứ không phải bạn bè bằng hữu mà gọi thế nào thì gọi láo dạ à, bẩm ông lý con à, muốn mời ông lý à, ra đây con có chuyện muốn thưa răng như thế Này cô ơi ừ. Ta có lên ra không hả cụ Ôi trời ơi kém Anh Trần Thăng bỏ ra nói chuyện ừ. Là gạch đít hai từ nói chuyện thế mà không hiểu Mà này nếu có thì phải để phần cụ nhé Ôi giời ơi Chưa chi thì đã Nghe. Dạ. Thôi được rồi ôi trời ơi ly ơi ly ơi là ly ơi mắt mũi mày để đâu mày dẫm nát bếp cái tay cụ ra rồi phen này thì lấy gì mà gấp gióm xào giữa à, cụ mà đi khám thầy lang bảo gãy xương là anh lý phải đền không đền là kiện ngay ui giời ơi gió khổ cùng là chức sắc trong làng với nhau hơi tí là kiện sao mày dẫm vào tay à, thôi được rồi đây đây đây đây đây đây có một trinh biểu cụ thế đã khỏi chưa ừ, cũng ờ, sắp ui giời sao lắm thế rồi đây đấy biếu cụ thêm trinh nữa ừ. lần này là khỏi hẳn chứ ờ, ừ, có lẽ thế à, thôi được rồi cụ ngồi yên để tôi làm việc thằng này ừ. Này Trần Thăng Nói gì nói đi Cái gì thế hả Này Sao Thích ăn giom xào dưa hả Ừ Giom giom cái tin nhân nhà anh nhá Ôi, Ở cái làng này từ việc to đến việc nhỏ Là do tay thằng này công đức hết Giết người ở đâu mà giết Đằng này cả làng vẫn sống yên vui Ông lấy cớ gì mà bắt tôi Lấy cớ gì mà bắt tôi Lão rồi Lý ơi sao thế hả cụ Mày kém Thằng Trần Thăng nó rắn mặt lắm Thằng này nó cứng đầu lắm quá Mô ánh thật lực nó mới khai Để tôi làm việc mày Này Trần Thăng Có người khai báo là anh giết người Quan trên vừa sức xuống Là phải tra xét ngay Nếu không quan trên bắt tội Trường tôi đâu Dạ lọc cổ cho thằng đánh đủ trăm roi cho ông như này à, xem nó còn cái không nào ừ. làm xuống đánh mạnh vào ôi trời ơi ôi trời ơi ôi trời ơi tôi không giết người tôi không giết người đánh thế thì Ui thằng giời. nào nó khai thế đánh thế nào ừ. để đây cụ đây có giỏi thì cụ đánh đi này nói cho mày biết nhá cái việc đánh người là cụ có thâm niên từ hồi còn trẻ Cô ngày mà cụ cũng làm trương tuần như mày Đây là miếng gia truyền bảy đời truyền lại Chưa thằng nào thoát được cái miếng này của cụ đâu ừ, Trần Thăng Cái gì? Mày hỗn Hỏi có dòm xào dưa không? Mày bảo có á thế rồi mày lại chửi chúng ông bây giờ có khai không tôi không giết người không giết người hả ừ có khai không không này thì mày không ôi trời ôi trời ôi trời ôi trời ôi trời ôi em xin em xin cụ cụ làm thế thì chết con mình ơi mình có sao không mình mình có làm sao không mình đau không mình mày thấy chưa cụ mới bảy có ba bảy mà nó khai rồi đấy <laughs> ừ. đây đúng là <laughs> cụ tiên chỉ trong làng cho khác ừ. <laughs> chú này cả... đúng là có kẻ vu oan giáng họa cho nhà tôi này vu oan giáng họa hay không lý trưởng đây không cần biết nhá mà tôi với anh là người làng thì không tính phải lo lót sao quan trên cho sớm kẻo không cái tội giết người là nặng lắm đấy dạ bẩm ông Lý Cứ để quan trên về đây tra xét Việc gì phải lo lót cho ai ạ à? à con mẹ này gớm ghê ghê gớm nhỉ Mày định dở trò vừa ăn cướp vừa la làng nào Này Mình là đàn bà con gái Mình không sợ Cái việc này cứ để tôi lo ừ. Dạ Để tôi lo Bẩm ông Lý Thực ra thì à, cũng chẳng ai giết ai cả Nhưng à, khỏi phiền hà đến quan trên xin ông Lý cầm tạm ít tiền mua giúp à, biếu quan trên à, mấy miếng trầu mới lại vải chén nước gọi là tình làng nghĩa xóm cho quan trên à, bỏ qua cái việc này ạ à. miếng trầu chén nước thì giải quyết được cái việc gì ừ, này, đúng rồi nói thế cho nó phong lưu thanh lịch ừ. ai lại nói toạc cái của nợ ấy ra nhỉ dạ xin ông lý à, cầm thử cho con ạ à. <laughs> ừ. cúc tà đây là phần của quan trên thế còn lý trưởng à tiên chỉ nữa đây ừ thì tiền chỉ uống nước lã xin cho nhà anh à đúng rồi Thôi, cầm lấy tiền cầm lấy mà lên lạy lục quan trên để quan tha cho nhà anh cái tội giết người quan huyện về làng quan huyện về làng đây chắc là các vị chức sắc trong làng Dạ, dạ. Thế đã bắt được hung thủ chưa Dạ, rồi ạ à. Hung thủ đâu Dạ, dạ vâng, Trần Thăng, Thăng, Thăng kia Nhân chứng đâu Dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ, dạ, dạ có Có dạ, nhân chứng ạ à. Nhân chứng đây ạ à. dạ. Các ngươi hãy nói ra những lời các ngươi đã bẩm báo Để cho các vị chức sắc trong làng được biết Dạ bẩm quan ạ à. Vợ chồng Trần Thăng giết người đã rõ búa chiếu đem chôn nhà vả chúng con giấu ở sau vườn trình quan soi xét à tiến tùng đỉnh tuân ta kết nghĩa với các người tại sao tại sao các người bây giờ lại bóc mẽ ta hả kìa mình mình thấy chưa mình giao du với lũ mất lương nên bán rẻ anh em trong nhà bây giờ mình sáng mắt ra chưa im ngay trần thăng đâu rồi Trần Tâm đâu rồi? Trần Tâm đâu rồi? À, dạ, dạ lại quan lớn ạ. Dạ xin tiếp quan lớn ạ. À. giời ơi, hôm nay nhá, gặp được cả ba ông ở đây rồi. Trần Thăng, nhìn sổ trả nợ cho chị. Nhìn Kẻ sổ kia là ai? Dạ, dạ bẩm quan. Dạ bẩm quan, chuyện đó là như thế này ạ. Quan cho con xin thư rõ đầu đuôi. Dạ bẩm quan, hai ông này vẫn được ông kia thường xuyên dẫn đến quán của con ăn Dạ bẩm quan thân nhau lắm đấy quan ạ Kết nghĩa huynh đệ ngay trong quán của con Con xin thề với quan nhá Con đi rồi bắt cháu diện đất quái hoa vàng làm trứng ạ Nói gì nói nhanh lên Dạ vâng Chuyện nó là như thế này ạ à. Hai ông đây có tên ấy khi nào mà các đệ thèm rượu thì chó thì cứ đến quán đây mà ăn rồi ghi vào sổ nợ nần bao nhiêu anh sẽ trả rồi dạ bẩm quan hai ông này được lời hỏi lòng hỏi dạ ngày nào cũng đến quán của con dạ ăn như chó con ạ chẳng biết nhục là gì dạ đây sổ nợ thì cứ ghi tay cứ điểm chỉ dạ chỉnh quan sổ nợ đây ạ Tổng cộng cũng phải mấy chục bữa rồi Trình quan xem xét rồi xử cho con trước Chứ không bác thăng đi tù ấy Không ai trả nợ được cho con thì Ôi dồi dạ bẩm quan thiệt thòi cho con quá quan ạ à. Được Việc này cứ để đây đã Ta xử xong vụ giết người Rồi sẽ đến việc của thị Dạ Cái gia sản nhà này Rồi cũng sẽ bị tịch thu sung dạ. vào công quỹ Ta thế xem sổ Rồi trừ nợ cho nhà ngươi Dạ trình lệnh con lớn ạ à lính đâu ngô cổ vợ chồng trần thăng vào cho ta nguy xuống quan trăm lệ quan lớn ngàn lệ quan lớn à trăm lệ quan lớn ngàn lệ quan lớn người kia là ai dạ bẩm quan con là trần mộc em ruột của trần thăng Việc giết người ăn mày già là một tay con gây nên cả Không, mình ơi, sao lại thế này, sao lại thế này ở mình Kìa mình Dạ bẩm quan, chồng con không giết người, chồng con không giết người à Im ngay Lính đâu Hãy đuổi ngay người đàn bà ra ngoài cho ta quan, Chồng con không giết người Chồng con không giết người đâu ạ à. Dạ bẩm quan, chồng con không giết người Chồng con không giết người Trần Mộc Dạ Người nhận người giết người Thế nạn nhân là ai Kẻ dạ. bị giết là ai Bẩm dạ, dạ dạ dạ dạ dạ dạ dạ bẩm dạ, quan Dạ đó là một người ăn mày già đấy Già đâu mà già Thì vợ chồng Trần Thăng bảo tao thế Nói gì nói nhanh lên Dạ dạ bẩm quan ạ Đó là người ăn mày già à. Từ đấu lạc đến làng con ạ à. à, Để làm gì Để xin cơm xin cháo à. Thế các người báo lên quan có cần xin gì không Ê, dạ, dạ bẩm quan có xin gì dạ, dạ xin được lĩnh thưởng à. giỏi giỏi lắm lý trưởng đâu dạ hãy lôi cổ hai tên này ra ngoài cho ta dạ vâng trương thủ đâu dạ lôi cổ hai tên này ra ngoài Ê, dạ dạ dạ dạ, dạ bẩm quan dạ bẩm quan tha cho chúng con à dạ bẩm quan đứng lại dạ. đây dạ đây dạ dạ bẩm quan quan ơi quan tha cho chúng con à. Trần Thăng Người đã thấy chưa Vợ chồng Trần Thăng Các người đã sáng mắt ra chưa Dạ Việc giết người đúng sai chưa biết Rồi ta sẽ xử Nhưng những ai mà kết bạn với hai tên kia Thật đúng là gặp họa Trần Mộc Dạ Những lời hai tên kia vừa khai có đúng không Bẩm quan lớn Đúng là như vậy ạ à. Nhưng tại sao ngươi lại giết người ăn mày già ấy Bẩm quan Đất làng này nghèo khó Chỉ đủ chỗ cho kẻ hạ dân này xin sỏ Này có một lão ăn mày già đến tranh đất sống của hạ dân Nên hạ dân không còn cách nào khác Là phải giết hắn đi để giữ đất ăn mày à Chao ôi Đến ăn mày mà cũng phải tranh nhau đất sống ư đó là lỗi của ta của triều đình của những người cai trị trần mộc dạ người hãy đứng lên đi để dân chúng phải đói khổ là lỗi của ta của triều đình nhưng tại sao các ngươi không biết san sẻ nhường nhịn lá lành đùm lá rách tại sao tại sao chỉ vì miếng ăn mà lỡ chém giết lẫn nhau lính đâu rồi hãy giải ngay trần mộc về huyện đường xét xử rõ quan mình ơi mình ơi sao lại thế này sao lại thế này ở mình mình ơi sao lại thế này mình ơi mình tôi mắt mũi mù lòa có sống ở trên đời cũng không giúp được gì cho mình và con nữa đâu không. chẳng thà là cứ để cho tôi đi thôi thì anh em chung khúc ruột mềm cùng chung giọt máu nối liền chân tay em ơi tôi bước chân đi đến chốn lâu hỉ đây thôi nước mây kia xa cách từ nghĩ thương cảnh nghĩ xót đau người ở lại đời đói khát vợ kẻ bất lương mà đã bắt em con Vậy quan lớn có bằng chứng gì không ạ? À? Phải rồi Bằng chứng Dạ bẩm quan lớn Quan lớn muốn bắt người Thì quan lớn phải có bằng chứng Nếu mà không có bằng chứng là quan lớn bắt người làng con là không được Trần Thăng ơi Đưa Trần Mộc lại đây quan ơi Trần Mộc Dạ Thế cái xác người ăn mày giả dạ ấy Ngươi chôn ở đâu Bẩm quan Con chôn ở ngoài rìa làng kia Lý trưởng Dạ Hãy dẫn ngay Trần Mộc ra rìa làng tìm bằng được bằng chứng về đây cho ta Dạ vâng ạ con không giết người Xin quan lớn nay đèn rời soi xét Còn cái xác lão ăn mày giả Chồng con chỉ nhỡ tay thôi chứ không cố tình Xin quan lớn nay đèn rời soi xét Dạ mầm quan Mận con ngần ấy năm rời con biết chưa bao giờ làm điều gì hại ai thương vợ thương con kính anh kính chị nay chẳng hiểu vì sao mà vướng vào lão ăn mày già thôi thì xin quan lớn lên đèn rời soi xét dạ dạ dạ dạ dạ bẩm quan dạ dạ dạ dạ dạ bẩm quan ạ à. tìm thấy bằng chứng rồi ạ à. à. sao tìm thấy bằng chứng rồi ư dạ Mang bằng chứng vào đây cho ta Ra dạ. dạ bẩm quan Bằng chứng đây à Bằng chứng đây ư Dạ Người hãy mở ra cho ta xem Mở ra Dạ Thank dạ. you. con chó cái này Sao lại là xác chó Thế là thế nào Dạ bẩm quan là Dạ bẩm quan Xin quan cho con được kể rõ đầu đuôi câu chuyện ạ Được ta cho phép Dạ bẩm quan Chồng con suốt ngày chơi bời cờ bạc rượu chè Lại giao du với lũ bất lương khinh rẻ anh em trong nhà Con khuyên mãi mà chẳng được Bèn nghĩ ra cách giết chó dạy chồng ôi giời ơi giỏi thế nhỉ để chồng con thấy rõ sự nham hiểm của bè lũ bất lương Hy vọng chồng con sẽ tỉnh ngộ ạ à. Hay Hay lắm Bà con ơi được của rồi Được của rồi cái gì, cái gì Bà con ơi Bà con ơi được của rồi cái gì đấy Trời ơi chú Ngọc Chú dạ. Ngọc được của rồi Của Ở đâu Dạ bẩm quan Sau khi đào được cái xác lên ừ. Dạ bẩm quan ở dưới có một hũ vàng vàng của chú ngọc bà con ạ rồi thế là chú ngọc được rồi ừ. à, mời mời mời anh vào đây đây đây quay hũ vàng đây Bẩm quan Con vừa đào được một hũ vàng Nhưng hũ vàng này không phải của con Mà chỉ chôn ở trên đất của con thôi à Này con xin dâng lên quan Để quan sung vào công quỹ à Lý trưởng Dạ hãy tháo công Dạ vâng ạ Lý trưởng, Dạ Hãy mang hũ vàng đến đây ta xem Dạ vâng Đi xem vàng Xem, xem, xem, xem, xem có nhiều không đấy Có nhiều không Ui dồi, có nhiều vàng quá Nhiều quá Ôi chị ơi Dạ bẩm quan lớn Trong này có thẻ chúc Như là chúc thư của người xưa để lại Xin quan lớn đèn rời soi xét Có cả thẻ chúc đấy chị nhé Các ngươi nhìn gì? Dạ bẩm quan là, là đọc thư ạ Thư này không viết cho các ngươi Ô. Chỉ được cái hóng hớt Rồi bẩm báo sai sự thật Có giết người đâu Mà bẩm báo là có ăn mạng Lính đâu Gô cổ hai kẻ này lại cho ta dạ, dạ, dạ, dạ, bẩm quan, dạ, bẩm quan, tha cho chúng quan, dạ, bẩm quan, tha cho chúng con à Dạ, dạ, bẩm quan, tha cho chúng con Các vị chức sắc trong làng Dạ vợ chồng Trần Thăng, vợ chồng Trần Mộc dạ. cùng bà con nghe đây. Thư rằng gửi hai con trai của ta. Cha mẹ khóc rỏ máu mắt dặn lại các con Trần Thăng, Trần Mộc. Mai sau khi cha mẹ quất bóng e, e rằng Trần Thăng sẽ cậy quyền huynh trưởng mà tranh giành hết tài sản của em. Nay cha mẹ chôn hũ vàng dưới mảnh ruộng chua phèn nơi mà Trần Thăng sẽ thí bỏ cho em Trần Mộc. Mộc ơi, chỗ vàng này là của con, để mai sau có chút vốn mà làm ăn con nhé. Trần Mộc, dạ. người hãy lại đây. Hũ vàng này là của nhà ngươi. Dạ. Con xin đổi ơn quan lớn con xin đòi ơn quan lớn à cha mẹ ơi cha mẹ ơi hũ vàng này là của hai anh em con